Alo, vâng à, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu khổng tử 2021 của mình trong buổi tối của ngày hôm nay. Và thời điểm hiện tại bây giờ đó là 7 giờ 34 phút buổi tối của ngày 1 à, tháng 5 năm 2021. À, Và buổi tối của ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc của mình đó là điểm qua cái bảng kết quả số số của ngày hôm nay cũng như là đưa ra những cái dự đoán những cái đường cầu cho chị em lựa chọn chơi tham khảo sau ngày mai đó là ngày 2 tháng 5 anh chị em nhé. Và lời nói đầu tiên là cho mình gửi lời chào, lời chúc tất cả anh chị em đang xem video đây có một buổi tối thật là vui vẻ và thật đầy hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu chấm nhé. Và trước khi cho cuộc kèo cho ngày mai mình xin điểm qua một chút cái bảng mở thưởng của ngày hôm nay, đó là thứ bảy ngày à, mùng 1 tháng 5 năm 2021. Và hôm nay đặc biệt về cho chúng ta có dạng là 05365 tâm càng 3 đặc biệt về 65 à, tổng 1 in cho chúng ta bộ đề đó là bộ đề 10 à, của ngày hôm nay. Còn à, về phần lô tô của ngày hôm nay là từ đầu 0 cho đến đầu 9 là có hai đầu đã bị cầm điếc hoàn toàn gồm đó là cái đầu 0 của ngày hôm nay và cái đầu 7 đã bị à, cầm điếc hoàn toàn anh chị em nhé. Và bây giờ mình sẽ à, điểm qua một chút về phần à, cầu lô hai nháy của ngày hôm nay. Cầu lô hai nháy của ngày hôm nay là chúng ta cũng khó à, cũng khá là nhiều là có cầu lô hai nháy gồm là cầu lô 11 về hai nháy này, cầu lô 20 về hai nháy, cầu lô 28 về hai nháy cầu lô 40 về hai nháy và cầu lô 89 về hai nháy chém nhá. Và vâng, ngày hôm nay là rất là nhiều cầu lô hai nháy về cho chúng ta là 5 cầu lô hai nháy được gồm đó là cầu lô 11, 20, 28, 40 và con 89. Ok và bây giờ mình sẽ à, điểm qua một chút các video của ngày hôm nay đó là ngày 1 à, tháng 5 xem em trên video soi cầu khổng tử 2021 của mình xem em trên video chúng ta chiến thắng được những gì chị em nhé và trên video của ngày hôm nay mình có bắt cho chị em đó là bạch thủ lô tô 38 và lót 48 Và ngày hôm nay chúng ta chỉ chiến thắng được con lót đó là con lót 48 là một nhảy chị nhá Còn 38 chúng ta rất là thiếu may mắn lại về 37 thắt nút luôn này chị em ạ Còn à, về phần à, dàn đề à, 8 số Dàn đề 8 số của mình là mình bắt cho chị em đó là 1221, 1771, 6226 và cặp 6776 Và ngày hôm nay đặc biệt về chúng ta lại còn 65 rất là đáng tiếc về à, phần đề Đề ngày hôm nay mình đáng tiếc nhất là cặp 6226 à, và 6776 của cầu đề 8 à, số lại đề ngày hôm nay lại về 65. Rất là đáng tiếc anh chị em ạ, về thắt nút luôn. Và hy vọng rằng à, ngày mai cầu đề của chúng ta nó may mắn hơn để cho chúng ta lấy lại những gì đã mất anh chị em nhé. Ok và bây giờ không để mất thời gian của mọi người Bây giờ mình sẽ đưa chị em đến với đường cầu đề tham khảo sau ngày mai Đó là ngày mùng 2 tháng 5 Về cái đường cầu đề này nó kết hợp cho chúng ta về đường à, cầu Ba Càng nữa anh chị em nhé. Cầu nó chạy cho chúng ta là từ ngày 28 à, tháng 4 năm 2021. Chúng ta sẽ lấy đó là ở vị trí giải nhất và vị trí ở giải 7 anh chị em nhé. Giải nhất chúng ta sẽ lấy đó là con số 1 là con số cuối cùng ở giải nhất này. Chúng ta kết hợp tiếp với con số 6 là con số đầu tiên của giải 7 G3 anh chị em nhé. 1 ghép với 6 chúng ta sẽ có bộ đề, đó là bộ đề 16 để mình ghi phần đề anh chị em nhé. Đề này Bộ đề 16 chúng ta sẽ có là 16 và 61 này. Tiếp theo là một của bóng à, uh, 6 chúng ta sẽ có đó là con đề kép 66 và 6 bóng 1 chúng ta sẽ một ghép với à, bóng của con 6 là chúng ta sẽ có con đề nữa đó là con đề 11 anh chị em nhá. Và tổng cộng là chúng ta sẽ có 4 con đề để chơi tham khảo sau ngày 29 tháng uh, à, 4. Đấy là về phần cầu đề và bây giờ mình sẽ kết hợp tiếp về đường cầu ba càng. Về đường cầu ba càng chúng ta sẽ lấy đó là ở dãy 50 chấm nhá. Chúng ta sẽ lấy hai con số càng. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy đó là con số 9 là con số đầu tiên của dãy 5 G3 này. Chúng ta kết hợp tiếp một càng nữa đó là càng 5 là con số 5 nhá. Vị trí của dãy 5 G6 chúng ta sẽ có hai càng. Càng này, càng 5 và càng 9 này chấm nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ à, chuyển qua cái bảng sổ của ngày 29 tháng 4 xem kết quả như thế nào chị em nhé. Và qua ngày 29 tháng 4 Đặc biệt về cho chúng ta là 16 ba càng đó là 9 16 chị em nhé. Càng đó là càng 9 thì chúng ta chiến thắng được càng 9 này. Còn đặc biệt về 16 chúng ta có ăn không ạ? Vâng đã ăn thành công là con 10 con đề 16 đây chị em nhé. Đấy, và chúng ta vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí của cầu ngày 29 tháng 4 để so cho ngày tiếp theo đó là ngày 30 tháng 4 chị em nhé. Chúng ta sẽ lấy nguyên vị trí cũ đó là ở giải nhì và giải 7. <coughs> Giải nhì chúng ta à xin lỗi là giải nhất anh chị em nhé Mình à, ghi nhầm đây, giải nhất đây. Giải nhất chúng ta sẽ lấy đó là con số 3 là con số cuối cùng của giải nhất này. Chúng ta kết hợp tiếp với con số 1 là con số đầu tiên của giải 7 G3 anh chị em nhé Chúng ta sẽ có đó là 3 với 1 chúng ta sẽ có bộ đề đó là bộ đề 13 anh chị em nhé đề à, bộ đề 13 à, này và 31 để chém nhá. Bộ đề 13 thì chúng ta có cặp là 13 và 31. Đấy. Tiếp theo là một bóng của 6 chúng ta sẽ ghép vào con 3 chúng ta sẽ có cặp là 6336 này. Đấy, tiếp theo là một bóng của 6 này, ba bóng của 8 thì chúng ta sẽ có cặp là 6886 nhá. 68 và 86 này. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó là 3 bóng của 8 và chúng ta sẽ có cặp là 1 8 8 1 để chiếm nhá. Chúng ta sẽ lấy con 1 này, ghép con 3 của bóng 8 này, chúng ta sẽ có cặp đề nữa đó là cặp đề 1 8 8 1. Và một bộ đề của chúng ta là nó cho chúng ta là 8 con đề. Đấy, để chơi tham khảo sau ngày 30 à, tháng 4 chúng ta sẽ có cặp là 1331 6336 6886 1881 của bộ đề 13 anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ kết hợp tiếp về đường cầu 3 càng đề. Về đường cầu 3 càng đề chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí cũ đó là ở dãy 5 anh em nhé. Chúng ta sẽ lấy đó là con số 7 vị trí đầu tiên của dãy 5 G3 chúng ta kết hợp tiếp một càng nữa đó là con số 9 vị trí ờ, đầu tiên của dãy 5 G6 anh em nhé. Càng thì chúng ta sẽ có đó là càng 7 và càng 9 anh em nhé. Càng này càng 7 và càng 9 chơi tham khảo sau ngày 30 à, tháng 4. Và chúng ta chạy chuyển qua các bảng sổ của ngày 30 à, tháng 4 xem kết quả như thế nào anh em nhé. Và qua ngày 30 à, tháng 4, đặc biệt về chúng ta là còn 36, ba càng đó là 736 em nhé. Càng thì càng 7 thì chúng ta chiến thắng được càng 7 này. Đặc biệt 36 thì chúng ta ăn được 36 của cặp 3663 của bộ đề 13 chị em nhé. Đó là ok đúng không mọi người? Và bây giờ mình vẫn tiếp tục vị uh, giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày uh, à, 30 tháng 4 để so cho ngày tiếp theo đó là ngày mùng 1 tháng 5 là ngày hôm nay anh chị em nhé. Và chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ đó là lấy ở giải nhất và giải 7. Giải nhất chúng ta sẽ lấy đó là con số 1 là con số cuối cùng ở giải nhất này. Chúng ta kết hợp tiếp với con số 0 là con số đầu tiên của giải 7 G3 anh chị em nhé. 1 ghép với 0 chúng ta sẽ có bộ đề, đó là bộ đề 10 à, anh chị em nhé bộ đề này 1 0 và chúng ta sẽ có tiếp nữa đó là 0 1. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó là không bóng của con 5 chúng ta sẽ có là 1551 này. Tiếp theo, một bóng ở 6 chúng ta sẽ ghép với 0, chúng ta sẽ có là 6006 nhá. 6006 này. Tiếp theo chúng ta sẽ ghép hai con bóng là lại với nhau. Đầu tiên là một là bóng của 6 này, không bóng của 5 chúng ta sẽ có cặp là 6556 của bộ đề 10. 65 này và 56 này. Ok và tổng cộng là chúng ta sẽ có 8 con đề để chơi tham khảo sau ngày à, mùng 1 tháng 5 chị em nhé Và bây giờ mình sẽ kết hợp tiếp về à, đường cầu à, 3 càng đề về đường cầu 3 càng đề chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ đó là lấy ở giải 5 anh chị em nhé. Chúng ta sẽ lấy đó là con số 9 là con số đầu tiên của giải 5G3 này. Chúng ta kết hợp tiếp một càng nữa đó là con à, số 3 vị trí của giải 5, vị trí đầu tiên của giải 5G6 chấm nhé. Càng tham khảo sau ngày à, mùng 1 tháng 5 chúng ta sẽ có càng là càng 9 và càng 3. Đấy, và bây giờ à, chúng ta sẽ chuyển qua bảng sổ của ngày mùng 1 tháng 5 xem kết quả như thế nào chị em nhé. Và qua ngày mùng 1 tháng 5 là ngày hôm nay anh chị em nhé Đặc biệt về cho chúng ta là con 65 ba càng đó là 365 Đấy Càng đó là càng 3 thì chúng ta chiến thắng được càng 3 này Đặc biệt 65 này chúng ta chiến thắng được à, uh, 65 luôn anh chị em nhé Của cặp 5665 đây Đấy rất là ok đúng không mọi người Và bây giờ mình sẽ uh, tiếp tục giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày hôm nay để so cho ngày mai Đó là ngày uh, mùng 2 tháng 5 Chúng ta vẫn uh, giữ nguyên vị trí cũ đó là lấy ở giải nhất và giải 7 anh chị em nhé Giải nhất chúng ta sẽ lấy đó là con số 6 là con số cuối cùng của giải nhất này. Chúng ta kết hợp tiếp vào con số 4 là con số đầu tiên của giải 7G3 anh chị em nhé. 6 ghép với 4 thì chúng ta sẽ có bộ đề, đó là bộ đề 64 anh chị em nhé. Để mình ghi phần đề này. Bộ đề 64 và 46 anh chị em nhé. Bộ đề 64 thì chúng ta có cặp là 64 và 46 này. Tiếp theo là 4 bóng của con 9 thì chúng ta sẽ có cặp 69 và 96 này. Đấy, tiếp theo 6 bóng 1 thì à, chúng ta sẽ có cặp là 1441 này. Tiếp theo chúng ta sẽ ghép hai con bóng này lại với nhau. Đầu tiên là 6 bóng 1 8 bóng 9 thì chúng ta sẽ ô cặp là 1991 đó chị em nhá. 1991 mình sẽ ghi lên này. Đây. Và tổng cộng là chúng ta sẽ có là 8 con đề chơi tham khảo sau ngày mai là ngày mùng 2 tháng 5 chúng ta sẽ có cặp là 1991 6446 6996 1411 của bộ đề đó là bộ đề 64 anh chị em nhá. Và bây giờ mình sẽ kết hợp tiếp về đường cầu ba càng đề. Về đường cầu Bắc Hàng Đề chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ đó là lấy ở giải 5 anh chấm nhá. Chúng ta sẽ lấy đó là con số 4 là con số đầu tiên của giải 5G3 này, chúng ta kết hợp tiếp một càng nữa đó là con số 7 vị trí đầu tiên của giải 5G6 chấm nhá. Càng thì chúng ta sẽ có hai càng. Tham khảo cho ngày mai chúng ta sẽ có càng 4 và càng 7 anh chấm nhá. Đấy. Ok. Và bây giờ mình sẽ à, đến với bảng chốt số tham khảo sau ngày mai để mình chốt về à, phần à, cầu đề 8 số này cũng như là càng để cho chị em à, dễ nhìn hơn nhá vì mình ghi trên này nó khó nhìn hơn khó nhìn một chút và bây giờ mình sẽ ghi lên cái bảng à, chốt số nó dễ nhìn hơn dàn đề à, 8 số của chúng ta theo cái đường cầu của bộ đề à, bộ đề à, 64 này xem nhá chúng ta sẽ có cặp là 6446 này Tiếp theo đó là cặp 1441 này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cặp là 9669 này. Và cặp cuối cùng đó là cặp 1991 rồi chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ có 8 con đề của bộ đề 64. À, và bây giờ mình sẽ à, kết hợp cho anh chị em hai càng tham khảo sau ngày mai. Càng thì chúng ta sẽ có hai càng đó là càng 4 và càng 7 theo cái đường cầu mình vừa mới phân tích lúc nãy anh chị em nhá Đấy. Ok và bây giờ mình sẽ à, đưa anh chị em đến với đường cầu tiếp theo đó là cái đường cầu Bạch Thủ Lô Tô. Về đường cầu Bạch Thủ Lô Tô này nó chạy cho chúng ta cũng được 3 ngày rồi, nó chạy từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 anh chị em nhé Chúng ta sẽ lấy đó là ở vị trí giải nhì, chúng ta sẽ lấy hai con đầu tiên của giải nhì G1 đó là con 9 và con 0 này, chúng ta sẽ có Bạch Thủ Lô Tô đó là con 90 để chơi tham khảo sau ngày 29 tháng 4 anh chị em nhé Và qua ngày 29 tháng 4 Bạch thủ lô tô con 90 của chúng ta là theo đường cầu này nổ một nháy con 90 đây chấm nhá. Và tiếp tục chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày 29 tháng 4. Chúng ta sẽ lấy đó là ở giải nhì, lấy hai con số đầu tiên của giải nhì G1 gồm là con số 0 và con số 9 này. Chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô đó là con 09 cho tham khảo sau ngày 30 tháng 4 chấm nhá. Và qua các bảng sổ của ngày 30 tháng 4, bạch thủ lô tô con 09 của chúng ta nổ được một nháy con 09 này chấm nhá. Và tiếp tục chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày 30 tháng 4 để so cho ngày tiếp theo Đó là ngày mùng 1 tháng 5 chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí cũ đó là lấy ở giải nhì gồm là hai con số đầu tiên của giải nhì G1 gồm là con số 93 chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô đó là con 93 để chơi tham khảo sau ngày mùng 1 tháng 5 Và chúng ta sẽ chuyển qua bảng sổ của ngày mùng 1 tháng 5 xem nhé Bạch thủ lô tô còn à, 913 của chúng ta là theo đường cầu này nổ được một nhảy còn 93 đấy anh chị em nhá. Và chúng ta vẫn tiếp tục uh, giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày hôm nay, đó là ngày mùng 1 tháng 5 để bắt trong ngày mai là ngày à, mùng 2 tháng 5, chúng ta sẽ lấy đó là hai con số đầu tiên ở giải nhì gồm đó là con số 916 anh chị em nhá. Chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô tham khảo sau ngày mai đó là con 916 theo đường cầu này. Bạch thủ lô tô cho chị em tham khảo cho ngày mai đó là con 916 và có thêm một sự lót nhẹ đó là con uh, bạch thủ lô tô là con à, à còn à, lót đó là con kép bằng không chị em nhé bạch thủ thì à, con 96 còn lót là lót nhẹ không không Ok và kênh cho cầu khổng tử 2021 của mình đã hoàn thành xong cái bảng dự đoán kết quả số số miền Bắc sau ngày mai đó là ngày mùng 2 tháng 5 gồm đó là bạch thủ lô tô 96 lót không không này. Dàn đề 8 số chúng ta sẽ có là 6446, 1441, 9669, 1991 và càng thì chúng ta sẽ có đó là càng 4 và càng 7 anh chị em nhé. Và anh chị em nào trùng kèo trùng máu những con lô cũng như những con đề nào mình chốt trên video đây thì có thể chơi văn nghệ trà đá bia hơi thôi nhá. Có những anh chị em nào mà không trùng thì dừng mức độ đó là tham khảo số hàng ngày cho mình thôi. Về những uh, con số trên video đây chỉ mang là tính chất là lấy được lấy những cái cầu là tham khảo thôi anh chị em ạ. Đấy anh chị em trùng thì chơi nhỏ nhẹ nhá, đừng kỳ vọng quá vào những con số trên video. Còn anh chị em nào có nhu cầu chơi to đến lớn mua lên những con số chuẩn tỷ lệ nó ăn cao hơn thì có thể kết bạn vào Zalo Huy Hùng của mình đó là số Zalo 0392 640 796 chị em nhé. <coughs> Đấy, và Zalo bên mình là có thu phí đó là phí sau giờ quay. Đấy. Anh chị em nào vào Zalo bên mình lấy số thì có thể đóng phí sau giờ quay cũng được không sao cả. Ok và video của mình đến đây là kết thúc rồi và trước khi kết thúc video của ngày hôm nay và xin chúc anh chị em ngày mai là chơi lô chơi đề luôn nổ được trợ cho tất cả anh chị em trên mọi miền tổ quốc nha và xin gặp lại anh chị em vào tối ngày mai